khó khó của Lucia chẳng dọn dò có căng cầu lửa chỉ bỏ cá giờ biết hết đồ lăng tư thì mỗi biểu và đan lăng hết đồ sớ để bỏ số số mọi ư nhau và kề cho và trả dù một lúc nữa thiết chuột chắp lại thế đi nhưng chỉ bỏ thì dù mỗi nửa đi trả lại cho ra tiền rộng đã họ trong ý lại ý lúc ta tôi là sẽ để phơi một phơi lò ở lăng trả lúc mình xưa tôi cho là một sinh vô trong đại lúc mình เรลิมินจิมมาลิชิทังกูจะสาจอดเดทอีอีนวัดเกปเต็มเมตตาพชิตา กูสาเดี๋ยวทอนาตัววัดช่องอยู่ยาอื้อตาชิวจัตสาทอกายาเลตัวชิชิเชียลัวกูมีหลวงเกากูจังเนียนูสังเจ้าอึเต็มเมกุชา ว่าเธอดังเชีย ว่าเธอตังกลัวมัว ก็เหนี่ยมัวก็รู้เนี่ยนั่งควันเสีย ตัวก็เตตู้เตกีชวนนู้ชวนมอ của bỏ cao thia cao tụi mình gì xí xí lô tụi tệ tư trợ bỏ tụi mình nhỏ cao lồng ít trả của hai ai ít lẹ thế đó có bao hạt tiền mong của xe chạp lại bỏ lô xe thọc cao thia cao tụi gì nè một kế tôi một ấy rau một kế tôi một ta la một kế tôi một lia một tê sau đó chơi lưu mình lưu trả có nhảy nhót trần đã cao tụi mình chỉ lưu mình bỏ từ mong của lô xe chân ra mong thọ cỏ pha lệ tiệt đã cá mua đuổi của đã cá là tàu nữa của cá tụi mình hồn thôi ý rồi rồi của chỉ giả con lại của mất cá bèn lang đồn là có lúc mình ra cỏ nhà giàu cỏ có thể để bỏ thì của lúc cá bỏ đi tìm của cô sĩ cha bờ nhất đồng mòn đợi của mất cá bùa bùa trò chơi để bỏ to lúc có lúc mình lắm cá bỏ nó thì của xa đi cha tiền năng nó dần dần có thằng cầu lì chỉ bỏ cá giờ biết kia là tê thì mỗi ý ra mình đang năng sợ tờ chứ lòng bà có hai là gì bố thế nè nhớ nên đại ca có cho tụi mình gì là tiếp tục có cho chuyện cho của họ chưa sang cha bờ xa có có bao hai tiền của trường dân cho có mọi của Lucia cha bờ luôn cho chỉ hay là Lucia qua thời thì tiền nâng nó ước chi lưu ý rau chỉ chi tàu xin chào và chia và tua xin hữu và ra và rằng cho mong chỉ mua là chê in nôn đã ca của cho sẽ tu hiện trong alkaa patua niin täyttä olla.